Kế toán bệnh viện tư nhân là một loại hình doanh nghiệp mang tính chất dịch vụ thương mại, trong đó chủ yếu liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân, đồng thời song song đó là dịch vụ bán thuốc đi kèm. Vậy để hiểu và phân tích sâu về cách làm của kế toán tổng hợp trong loại hình doanh nghiệp bệnh viện tư nhân này, hãy cùng kế toán Việt Hương tìm hiểu về nội dung của khóa học. Hướng dẫn thực hiện việc khai báo, cập nhật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 nhận biết và hạch toán đúng doanh thu và chi phí của mảng khám chữa bệnh có bảo hiểm và không có bảo hiểm và mảng chi phí liên quan đến bán thuốc, xử lý các trường hợp phát sinh trong bệnh viện tư nhân để đúc kết được những kinh nghiệm. Các nội dung liên quan đến tính lương, trích các khoản bảo hiểm xã hội và các hợp đồng liên quan đến người lao động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 và một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ trong mảng bệnh viện tư nhân các bạn sẽ được học trên giáo trình online, nhấn xem giáo trình của trang web kế toán việt hương.com. Nội dung của khóa học sẽ được chia theo từng phần, từ nội dung liên quan đến khai báo các dữ liệu đầu kỳ, các hóa đơn chứng từ phát sinh cho đến khi lên báo cáo tài chính trong mảng bệnh viện tư nhân.